và như các bạn đã đọc tiêu đề và như các bạn đã nhìn ở trên video thì mình nghĩ chắc các bạn cũng biết video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi cái gì vậy đúng không? Đúng vậy, đây là một cái trò chơi mà Simi nè, Siro, Kairon tất cả mọi người đã chơi và đăng video cho các bạn xem rồi đó. Đây là một trò chơi vẽ tranh. Đó, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục quay trở lại với trò chơi này thì à, như bạn đang thấy ở đây chính là rất nhiều thành viên của Hero Team. Yeah yeah. Đó, ok. Giờ <laughs> chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với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 à, đầu tiên là chủ đề của tôi ok chủ đề của tôi là con bò biết bay <laughs> biết mà trời ơi xin lỗi mọi dạ. người xin lỗi mọi người tôi không biết bay thủ báo thủ à ờ, nhìn dễ thương nhìn dễ thương ok cũng dạ, được cũng dạ, được cũng cũng được mà đúng không cũng nhận ra mà đúng nhận ra môi mà dễ thêm may nữa là biết rồi em suýt không nhận ra luôn á con bò biết bay Ê, ơi nếu mà ghi là con bò sữa với con bò tính ra cũng cũng là con bò mà đúng không tôi cũng được điểm mà đúng không rồi rồi tới lượt siro nè siro là vẽ sao đây wow wow chữ gì sao mày vẽ vậy trời ơi mình như không tại mình nghĩ không không phải tại mình nghĩ nó mọi người đang định dốc về chủ đề bình dương nhá không trời ơi ok gì đây con bò Ừ. đọc lại vậy <laughs> ủa bay ừ cái này cũng đúng mà đúng không ủa chỗ vậy à, dạ tôi tôi tôi đúng không mọi người ờ. cũng là con bò bay nha đúng rồi đúng rồi dạ dạ tôi được một điểm nha bạn nha ok rồi trời con bò bay mình dữ hơn nhớ dạ. Mày quá tôi không bảo vậy tôi ờ, tôi tưởng tôi vẽ vậy là khó lắm chứ ai à, vẽ mọi người vẫn đoán được ok rồi tiếp theo nè à sammy sammy ăn rong biển vậy tôi đang ăn rong biển tôi viết viết luôn tôi đang làm gì đó luôn Wow à, tôi nghĩ là tôi uh, tôi nghĩ là có người nào đó đó trời ơi thôi mình nhìn mình cũng không biết trong biển này mình không biết trong biển này không biết nữa vậy là ui dạ. ăn bánh dễ thương quá từ từ tôi phải lưu là tấm này các bạn ơi đẹp quá à, à chị xanh rất yêu cái vây của xanh ờ, buồn quá à. <laughs> từ <laughs> từ từ cái rong biển chuyển qua thành là cái bánh luôn mày ủa cay ơi chắc chị không có chơi mà bộ luống gì nó ngầu gì đâu cái phải quên lạ xíu đâu mình thay đổi cho nó lạ xíu đổi cái tóc ơi tiếp nè cay ron nhìn lén không cần lắc mông trời lắc mông xin lỗi anh tả lắc mộng nó <laughs> cái này à, cái này chắc là đang quay đang đang quay tiktok các bạn đang quay tiktok lắc mông các bạn cần à, lắc mông bị không cần lắc mông bị caron phát hiện rồi ok cam ơi minute. Trời ơi, cái có không cần gì vậy đơn giản thôi chị ơi. Chị, mười mười mười mười mười em thấy cái này không phải là em đang lắc mông nữa này em đang lắc bụng em đang múa bụng vậy chị không biết đấy còn chị nhớ chị nhớ lúc nãy em lắc mông á đây là chị vẽ một cái vẩy vẩy theo dạ. ok cai thấy ông rằng lắc mông ok cũng dạ. cũng gần đúng rồi đó ôi vậy ôi vậy vậy vậy vậy tính ra là được điểm mà đúng không cũng đúng rồi ok tôi cái tóc y chang luôn kìa vậy là phong với trai mỗi người được một điểm rồi nha ok rồi Điều tiếp cạp đúng kiểu đó sói ờ, săn sim ừ. vậy à, sói săn sim là gì vậy khó quá sói à. săn sim khó ủa cay ơi sao bị khích tật mồm à con, con, cái con cá sói này ma sói cái con sói này nó bị răng hô thực ra là nếu mà mọi người không biết thì cái con sói này là mình đã đã gọi là tìm kiếm trên google rồi mình dễ yêu tìm kiếm google giống chưa giống ờ. chưa giống chưa đi rô bắt nạt simi ờ, ờ thì những bắt nạt bắt nạt cũng dưới xăng không vẽ hơi bị dễ thương luôn Ê, nó... Ờ, bắt nạt thì cớ chi ghi trăm ký làm chế Ôi cầm cái búa trăm ký để bắt nạt Nghe chi Ủa ai bơi đi Chị tưởng Chị tưởng chi tưởng Siro Cái này là Siro bảo mèo Simi béo như một trăm ký Trời ờ, ơi ừ, ờ, nó là cái bảng á chị tưởng nó là cái bảng chứ không phải cái múa ê thôi ờ, ờ, tôi phải chụp lại ừ. trời nhìn cô ta vậy mặc dù là cái chủ đề này không đúng nhưng mà ít ra thì simi vẽ rất là dễ thương các bạn ạ à. đúng à đúng vậy chị yêu hả con gấu tí nó đang nó đang ăn cái bánh ơi sim cái này là nọng hả cái này là mỡ bụng hả nọng mà thấy mấy ngực bụng nó cái bụng nó như cái kìa được Tới lượt mèo simi cũng gặp khủng long Ủa chủ đề Ê, ê, Còn của tôi, của tôi nó mới hơi lệch một xíu nha Em À đúng rồi nè, đúng đúng là con con khủng long rồi nè Ngồi <laughs> nằm mơ gặp ác mộng Rồi sao Trời ơi chị Phải nghe mình Ủa thì mình chỉ nghĩ là nằm mơ gặp ác mộng thôi Ờ Mơ thấy ma Mơ ác mộng Ác chủ đề của em là mỗi giấc mơ là mỗi được nha Ôi, bài được nha rồi à, em em mọi người để ý cái chủ đề của em là mỗi mỗi mỗi người đều đoán mỗi câu khác nhau luôn à, vậy là sim cũng không được uh, ủa gì đấy kem táo trời ơi chị ừ, thấy, vậy? thấy bảo trời ơi cái là tôi biết ơi, là kiểu gì cũng là tính là... ra là Simmy vẽ đúng nè dễ cái cái kem nè có quả táo kế bên vậy mà ai vẽ cái kem ai ghi sai nè đó đúng đúng kem táo có một người vẽ không chi tiết gì đó ờ không hiểu gì à mọi người từ từ cho mình giải thích cái thật ra là cái kem táo này mình cũng lên google để mình coi coi là nó có có thật sự là bạn ơi có thật sự là bạn vẽ cái kem xong bạn vẽ cái táo cái bên là được rồi bạn ừ vậy thôi thì sao xanh mặt gì đâu nó lật lên đó chưa trời ơi thiệt luôn á sammy là gì đây bình chê linh bình chê linh là gì chịu luôn á thôi nè mọi người coi không vẽ nè mọi người coi không vẽ nè bình chê linh nè Ờ Đừng Đúng không? Đúng mình cho Linh Đầu tư đúng đúng đúng đúng Vậy là coi như là chỉ có mỗi mình Phong với cay được điểm thôi cay Yeah, hôm sau được điểm rồi Yeah rồi, ok Và sau 30 phút anh em một mình đã vẽ tranh xong rồi Và bây giờ chúng ta cùng nhau coi tiếp tác phẩm của mọi người sẽ như thế nào nha Bắt đầu thôi Rồi, tôi không làm báo, tôi không làm báo, tôi không làm báo, tôi không làm báo, tôi không làm báo Ok, thì đầu tiên là tác phẩm của Phong Ờ, uh, Mr. Dịch ăn thịt dịch ăn thịt vịt à. Rồi, để coi Sam Miu vẽ sao đây Tôi chắc chắn có một người báo, tôi chắc chắn là một người báo Ôi, Ê, nhưng mà khoan từ Sao cái miệng của dịch kiểu chơi buồn cười to lắm mà cái gì đâu ok à. vịt ăn thịt vịt vịt ăn thịt vịt đó ok đó cũng đoán đúng nè ok à hả dễ sao đây quá vậy trời dễ vậy đi vậy đầu tư hơi ghê xíu nhưng mà đầu tư đẹp vậy cái này tôi nhìn giống như là tôi giống như là vịt ăn thịt gà hơn là vịt thịt vịt các bạn ạ nổi thùng trời ơi là trời rồi không còn giống chậu bóp tổ á ừ, tôi báo game rồi nó như kiểu là vịt đang phải nổi khùng lên á trời mẹ đuôi gà ơ dễ thương quá à ơi nhưng mà nhưng mà sai chủ đề rồi trời ơi vậy mình không được điểm nè nó cái mỏ không cái mỏ không gà không ý tôi á ý tôi á là chủ đề của tôi là vịt ăn thịt vịt nhưng mà cuối cùng lại ờ, viết ra vẽ ra thành là vịt nổi khùng trời buồn quá ok giờ tôi không được điểm rồi tiếp theo sammy ờ uh, hero team hero chủ đề gì vậy vậy tôi đoán được đó mày từ từ nha từ từ nha từ từ nha cho mình hở nha tại sao ruby là dấu ba chấm dễ không kịp, dễ không kịp. Màu tím là được <laughs> rồi. okay. Mà may chắc còn chậm. Tôi nghĩ là chủ đề này ai cũng đón được hết trơn, Hello Team quá đơn giản rồi. Đúng rồi. Ê Phong ơi, Phong ơi từ từ, để hỏi thêm à. cái nữa, tại sao em lại là trái ớt? Dạ. Ủa sao Sky lại trái ớt không cái là cộng tóc của đùi các bạn cái là cái là cái đỏ mà tại sao lại làm cái cầm tóc ờ à, ha quên ờ quên mình ờ cái đỏ không không nhưng mà nhưng mà vẫn vẫn nhìn ra được hero team trời ơi cái chủ đề thì dễ ờ. quá rồi trường quá à. ờ, cái cái này đáng lẽ là để xin vẽ cuối cùng rồi nè để tôi vẽ cuối luôn tôi vẽ nhìn nhìn nó chán thiệt sự luôn bạn bạn nhìn là đây phía trên phía trên là ờ. simi vẽ phía dưới là ca mua vẽ đó bạn nhìn đó thấy không trời ơi một trời một đẹp luôn á trình lệch nó quá lớn các bạn ơi cỏ Ôi chủ đề của cây ron thỏ ăn cỏ Vậy nè Ui gì vậy <laughs> Ôi Ê dễ bộ Gì mà thỏ nổi khùng ăn cỏ vậy Là nó nổi khùng với bộ Ôi xí xí cho em nói câu nha Từ thỏ nổi khùng ăn cỏ Từ cỏ dạ tới thỏ dại luôn chị ơi Chị thỏ dại không Ôi ơi không Ôi đúng Mình đúng rồi nè Đúng đúng rồi nè đúng không Wow, trời ơi Hồi nhỏ chị có đi học vẽ không? Không sao có được Chị coi coi trường chị cũng không dạy môn mỹ thuật luôn Anh vậy em nghĩ là bà, bà trường bà không dạy môn mỹ thuật Bà độ bà vẽ như rồi là học sinh mẫu ờ, giáo rồi các bạn Thôi nói chung là vẫn đón được vẫn đón đúng là thỏ ăn cỏ đúng chỗ đời nè yeah, dạ, hai điểm rồi ok cây đo được hai điểm rồi tiếp à không em có điểm nào hết trơn cây đo nhảy dây Ủa, có nha, có nha À Kairon <laughs> giờ tóc là tóc, tóc máu môi Theo à, là ca Camui, Kairon nhảy dây tập thể dục Ok, rồi Phong cận vẽ nè À Trời ơi, đúng rồi Ủa thì, thì thì béo thì mới tập thể dục Em ý em là kiểu tại vì em sợ vẽ mọi người không hiểu là đang nhảy dây hiểu không Cho nên em phải vẽ không à. ý là đang tập thể dục À ok Đó ok rồi tiếp theo cây đo nhảy dây đó cây đo nó đúng rồi biết biết không này buổi sáng cây đo nhảy dây với mà đó nhảy dây luôn mà kìa con bé cây đo tóc xanh à bây giờ có mỗi lần nhảy cây đo là lại sẽ tóc xanh rồi nè đúng rồi vậy thôi chưa mới là cũng mới dạ, rồi đổi đổi tiếp buồn quá <laughs> bây giờ chúng ta vẽ ờ, cây non đó chúng ta sẽ không cần phải vẽ là cái tay thỏ vẽ cái muối ờ, cái chà nồi lên <laughs> vẽ cái chà nồi là biết mỗi lần mà ra chủ đề chủ đề ác lắm mọi người chắc chắn mọi người bây giờ đoán ra đâu <coughs> Simmy bị kêu ông ớt à ông ớt à rồi rồi rồi ồ cá muối vẽ ồ hợp lý hợp lý ồ hợp lý được lý vào đúng không được vào đúng không sai rồi Harry Potter sai rồi sim ơi sai rồi biết tại sao không tại vì á ví dụ bị mất tật cái gì kịp vẽ màu đen cái màu gì đó khác đi cậu vẽ màu đỏ vô tụi đâu cay lên là cái mình sao không màu đỏ là màu cái mất ừ. từ màu đỏ rác đi mất từ đó ý là vậy đó màu đỏ không ai mất từ nào gọi là quy định là màu đỏ đúng rồi đúng rồi đúng rồi đỏ cưới là tôi tôi hero nha tôi hero Ờ, thôi à, nghe thôi là chính xác đã là màu đỏ simi không được điểm rồi ờ. trời ok rồi đó là ca môi nè tại bá thủ à bá thủ à. rồi rồi rồi rồi có một thằng bá thủ rồi tôi vẽ đúng nha tôi vẽ đúng nha muối tôm nha thấy không chi tiết nha còn cái này là cái miếng xoài nè miếng miếng xoài chấm muối tôm đầu tư vậy muối tôm chấm xoài đúng đúng rồi xong đúng rồi tụi đang đánh tụi đang còn rồi em xoài rồi ủa cây ơi sao cây vẽ cái miếng xoài nhìn thôi vậy mà sim cũng hiểu nha sim hiểu nha vậy mà sim hiểu nha thấy chưa ờ em nhìn wow. hiểu mà em nhìn hiểu tôm tôm ok à hả nè ôi tôm <laughs> tôm là gì anh chị ừ, á tôm dạ tôm dạ dạ tôm không tôm tôm tôm à thôi nói là mọi người nghĩ là chủ đề này có ca mui có được điểm không tại vì cũng có, chữ muối tôm, nè có muối tôm có ok ôi vậy là mui được một điểm nữa vậy là theo như mình tính điểm á thì mui được một điểm nè phong một điểm à, Sam một điểm, Kairon hai điểm và à há đúng không? Đúng rồi. À há một điểm nữa. Yeah, vậy là có mỗi mình siêu mèo siêu mi là chưa được điểm mới siêu mới. Ờ phải phải phải từ từ từ từ. Nãy giờ chơi bốn chén mà sao năm đứa có điểm? thì What? tại là sim sim What? chơi bốn dáng ông mới chơi có ba dáng à mới chơi ba dáng có nghĩa là sim chưa vẽ được cái nào mà mọi người đó mới được đúng anh thì không có điểm mà đúng rồi đúng rồi rồi sim có mình sim chưa có điểm à đúng rồi cho nên yeah. bây giờ chúng ta sẽ cho sim một lượt nữa để coi sim có được điểm nha bạn nha ok rồi ok bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với màn vẽ tiếp theo nè rồi để xem coi anh em sẽ vẽ thế nào đây bắt đầu thôi thì uh, chủ đề yes, dạ, đầu tiên của tôi sẽ là phong cận à khứa áo xanh trời ơi mình vẽ khứa áo xanh cái này mới được cái này tôi vẽ được, tôi vẽ được, tôi vẽ được. Sammy nè. Không đến nỗi. Ờ, hãy cứ vô tư và lạc quan lên em ấy. Vậy là quá dễ. Quá dễ. Khứa áo xanh cái bộ là dễ bạn ơi, vậy là phát thêm điểm rồi. Không lệch đi đâu được. Đúng rồi, cái tóc là không lệch. Cái tóc là không lệch đi đâu được. <laughs> Ủa anh xã hội trên bạn đẹp mà sao đến giờ anh gì xấu vậy? Ờ sao anh, anh, anh chỉ cần để cái tóc thôi là mọi người tự biết rồi ok ờ. khứa áo xanh Simi <laughs> còn cho hai cái giờ chấm cả nữa Khứa áo xanh lờ ca ơi ai em ơi khứa cho tóc đen tóc xanh tóc đen nha lờ cam ơi nhưng mà không phải nhưng mà tôi nghĩ đến phong cảnh nên là tôi chót giải ủa gì kì nhưng mà không sao vẫn ờ, vẫn ra mà vẫn ra mà vẫn đúng vẫn đúng rồi tới lượt sao ơi nè Sammy sẽ là Simi đáng yêu. đáng yêu. Ok rồi, để coi cái đo dễ sao. Cái này nó khó lại lắm nha. Chị đừng bắt Ờ, quan cầm cầm đầu vậy á cay không có tình dễ xem xấu đâu mà tại vì á cay không biết dễ xem đáng yêu như nào á nên là cay cay mà lên Google để coi hình sim á và cay dễ theo á. <laughs> Ủa vậy hả? Vậy là ờ, vẽ ờ, theo chưa? <laughs> theo chưa? theo Google đấy hả? Dạ, đúng rồi, em lên Google em thấy hình sim cái em dễ theo mà. À cái hình này là sim sim sim lại lỗi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tôi nhìn ra, tôi nhìn ra, tôi nhìn ra. Tôi là sim đáng yêu. Tới lượt cay ra, tới lượt à, à há nè, Simi đáng yêu. Ok, mèo Simi dễ sao đây? Ờ, dễ thương Tôi biết mà, tôi biết mà Tôi phải lưu tập này nè Rồi, Camui thì là simi dễ thương Trời, ủa sao đáng yêu thành dễ thương rồi thì nó đáng yêu dễ thương là ờ, một mà đáng yêu dễ thương cute đều là một mà <laughs> Ủa dễ thương mà Mọi người mọi người không Mọi không chuột quá vậy Mọi người không biết mấy cái mà người ta hay chụp ảnh ngày xưa Người ta kiểu người ta phòng má lên Người ta dơ hai á Ủa ờ, dễ thương mà Nó kiểu vậy đâu đúng rồi nó kiểu vậy đúng rồi đúng rồi coi sim sim sim thử làm thử vậy coi không mở lên nè thưa là nó phải vậy nè sốc vậy wow. đúng rồi cay đúng rồi đúng rồi con này là con con này nhìn như kiểu con sóc chuột ấy nó đang kiểu ngậm hai cái ờ, hai cái cái cái đồ ăn của nó hai bên á hammer hammer chuột hammer không nhưng mà dạ, nói chung dạ. là đúng chủ đề dạ sim dạ sim có chưa ủa hai nữ cái này chủ đề của ai của sam hả của sam ok sam sam sam sam tặng nha không có điểm quá Skyron nè Mr. Bịch đánh hội anh em ok. gì ghê vậy <laughs> sao sao dịch đáng sợ vậy ok mày suy mi là gì đây bịch đánh cai phong siro bay vậy á ờ vậy đúng không đây ba? nè ờ, cái chủ đề này tôi không biết phải sao nữa. thôi <laughs> bông ai đấy người nó cái mặt ờ, mình mình mình Ủa ờ, không ai bắt nạt ba người sao lại bắt nạt hero team giờ tôi lần tôi vẽ quá trời thì à, bắt nạt anh em hero team anh em hả mà Ừ, anh anh em cái... là ừ. rồi rồi rồi rồi rồi rồi hình như tôi tôi quên đọc từ anh em mà tôi ghi tôi tôi tóm hết luôn á tôi ghi là bắt nạt theo tim mà ông sao là cai có được điểm không ta không nè mình có được không không thì nó cũng đúng cũng đúng tại vì cái này cũng bắt nạt ở trong kia vẫn có anh em mà vẫn đúng rồi ok rồi chị vẽ cái cọc cái cọc cái cọc mà quên cái cọc Yes, sir, vậy có điểm rồi Ê, mà tôi phát hiện là Caron được vẽ e e đầy đủ lắm nha ờ rồi em cái đó đẹp còn những người khác thì phải tạm bỡ cái ra phát hiện ra còn 15 giây em kêu rồi xong ờ nãy à há nè siro tập tạ ok mèo simi ờ. em cho cô te đây là cưng nếu như mà nếu như mà nói đến chuyện vẽ thì simi là vẽ đẹp nhất rồi không ai qua sim được ok rồi ca mui nè đúng siro tập tạ ờ nên tạ hả ok coi phong vẽ nè ờ. wow ngầu chưa ngầu không đúng ngầu đúng Rô mà không chấm điểm cho em là em chịu quá Trời Tôi à, hơi lệch lệch nha trời Vậy trời Nó sâu muối, nó khoe sâu muối cho ai nghĩ đăng tài đâu trời Ai đăng tài làm gì Sorry Siro, vậy là Siro Cái này là cái này Siro chạy cái muối tạ đó Cái này sâu biến thịt, sâu biến thịt, sâu biến thịt tội gì vậy? lắp lên người gì trời nói mà thương thương siro quá siro không có điểm rồi trời, trời ơi cảm giác tôi không được điểm mọi người à ơi đến lượt okay. này nè nhưng mà simi phải được điểm này bởi vì mình mình ra mấy chủ đề nói âm lắm à, hồng hạt number one tôi tôi muốn ra tay từ từ đừng đừng bảo vội đừng bảo vội hồng hạt là cái gì chỉ có hồng hạt thôi chứ làm gì có hồng hạt sai chính tả sai chính tả sai chính tả ôi tớ học trời ơi sim ơi mình học hết cấp ba hả sim học hết sao mà may là chị, vậy, chị, chị em mình làm một nên là chị vẫn hiểu chị vẫn ừ. được ừ, thôi phong nè thôi phong nè đúng không coi phong nè hồng hạt ừ, hạt hồng thấy không có hạt hồng thấy không Ủa hạt hồng đọc ngược được hả nó đúng đi đúng là có hạt được Ủa, đẹp đẹp đơn vẻ đơn đẹp đơn nhà cũng vậy hiểu mà tôi hiểu lý do vì sao Kairon không biết con này là con gì em gì con này hồng hả Ủa nhìn ra con hồng hạt mà ta em nghĩ hồng hạt mình không biết luôn á trời ơi cái rơm kia nếu nếu bây à. giờ nếu bây giờ cho tôi một cái bức tranh này ném cho tôi thì tôi đúng là không biết đây là con gì luôn á ủa sao ta em em em ngựa vị đơn giản con quá. gì vậy có không sân sân sân con trai con trai con trai sân à dạ, sân con trai con trai đó là sau à, bốn trận Simi vẫn không được điểm nào Ủa vậy hả? đơn giản ờ Simi vẫn không được điểm nào Ok người cuối cùng là Camui nè Để coi Camui gì đây Sammy, Sammy mắt hai màu hả? À đây đây đây đây Đây à. nhìn đi mọi người nhìn đi mọi người nhìn à, ờ, cam đi Trước khi mà trước trước khi mà Phong mở uh, gọi là cái hình của Phong ra thì, uh, xin lỗi Sam trước nha Tại vì chủ đề nó ghi là nó phải là pho kết cho con mắt á Nên là Phong vẽ dạ. như thế này nè <laughs> Đẹp <laughs> mà đẹp mà ủa mà màu của siro mà ta kinh dị vậy mắt hai màu đó mắt tôi là thì nhưng mà nó vẫn là hai màu mà nó vẫn là hai màu mắt đúng không ừ, vẫn là sammy ờ ok đúng, rồi nhưng mà vấn đề là ơ đây ra nè đó wow, ờ. trời ơi nhìn đâu biết mà mắt hai màu mà Cây vẫn là ai nghĩ nó là cây đó vẫn là cây cây chắc ghét em không mọi người ơi cây vậy xấu quá ôi kìa biết nè đúng đúng đúng à tao biết cái cành này là của cay à Trời cái gì vậy? Sao sim vẽ nhìn nó Ai, <laughs> nhưng mà mình thấy từ nãy giờ là sim ghi chữ hơi nhiều quá nha Không có được ghi chữ Mình ghi to ai thôi chứ ai biết là hai mắt gì Nó chỉ là hai mắt thôi mà Sim, sim ơi, sim ơi, sim ơi To ai nó không phải là chữ thôi, nó là gì hả em? ừ em em em chỉ em chỉ gọi là ghi no, tự hình thôi no, không cái tự hình đó mà tự hình mà cái này là cái này là chữ rồi cái này là trò vẽ răng cái này là trò vẽ tranh không ai chọn cái chữ ừ. ok đừng có lỡ ơi lỡ rồi lỡ xin lỗi ok vậy thôi tổng kết nói chung là từ nãy vậy các bạn Xin thấy bức tranh của ai là đẹp nhất thì bạn hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha chứ riêng mình thì à, tôi nghĩ là chắc tranh đẹp nhất là, là simi nè simi dễ đẹp nhất rồi đó còn nếu mà tranh mà đọc lại nhất thì sẽ là tôi đó còn tranh nào mà xấu nhất thì cái cà mui cà mui mừng dạ, còn được chén ai cay đó cay đó ui cay cay cay mui rồi ờ, mấy bạn nghĩ là ca mui hay là cây là người dễ xấu nhất hãy comment xuống bên dưới ừ. biết nha còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha tạm biệt bye bye